chào tất cả anh em nhé Đấy, ờ, cái video này cũng uh, rất là lâu rồi tôi không uh, làm cái video uh, hột tài xỉu cho anh em Đấy, thì uh, ngày hôm nay tôi uh, làm video này giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em những anh em nào mà đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em uh, sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em uh, lắc tài xỉu nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé để cái hiệu quả của nó như thế nào thì anh em xem hết cái video này anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó còn anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em cũng đã biết Đấy, anh em cũng đã biết và anh em sẽ à, nâng cao cái tay nghề lắc của anh em lên Đấy, và sử dụng cái bộ hột để nó đẳng cấp hơn nó hiệu quả hơn khi anh em đi đến sân chơi nhé Đấy, thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi anh em nhé cái bộ hột tài xỉu 2020 đó thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này cái cách chơi của nó như nào và cái cách đi của nó khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc nó sẽ đi như thế nào Đấy thì à, ngay sau đây tôi bà tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, thì trước khi vào chia sẻ cho anh em thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ tài xỉu này Đấy, có rất là nhiều anh em đã gọi điện đến và hỏi tôi cái bộ tài xỉu này tại sao nó không tăng mà lại có thể là đi theo ý muốn được Đấy, thì đây là một cái độc quyền ở bên cơ sở tôi nên là tôi không thể nói trên video này được nhé anh em thông cảm tôi sẽ thử nam châm trước cho anh em bộ hột này bao cho anh em trẻ hột luôn nhé bao cho anh em tất cả tang vinh Đấy, bộ hột hoàn toàn không tang 100% không tang Đấy. có rất là nhiều người hỏi tôi không tang là như thế nào Đấy. không tang có nghĩa là khi mà anh em đến sân chơi anh em thử nam châm này Đấy, nam châm vừa rồi tôi là không hít Đấy, thử nước muối này thử nước muối nổi nhá thổi nước muối nổi này nổi rất là đều mặt nào cũng như mặt nào nổi hết đó đúng không đấy. và dọi đèn đấy đấy là dọi đèn thì trong suốt đấy là cái thử tăng tích và đấy là những cái đồ chơi hay là những cái bộ hột của anh em là hoàn toàn là không tang không tang là như vậy đấy đang đây anh mượn cái à, giải lau này châm nước muối Đấy, và rồi dọi đèn cho anh em là xong đó Đấy, dọi đèn cho anh em Đấy nhá đó. cực kỳ trong nhá Đấy. Đấy, anh em thấy không Vâng. Thì, à, tôi đã thử cho anh em tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này xong Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ à, lắc cho anh em xem cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi như thế nào Đấy. cái cách đi của nó như vậy nó có phù hợp với anh em hay là nó có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu hay không nhé <clears throat> thì như anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em đi lắc thứ nhất là cái bộ hột của anh em phải đi đều thứ hai là cái bộ hột của anh em phải có tỷ lệ ra bảo và thứ ba nữa là anh em có thể là giữ được tài giữ được xỉu Đấy, giữ được tài giữ được xỉu thì ờ, cái bộ hột này nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em luôn nhé Đấy. khi mà anh em lắc cái bộ hột này lắc thường thôi thì là nó sẽ đi với tỷ lệ là 5 năm Đấy. đi tỷ lệ 5 năm đó hai ba năm anh em lắc vẫn bình thường nó vẫn lên tài nhé xỉu ơi đó một một năm đó hai bốn năm đúng không anh em bộ này đi khá là đều cho anh em nhé đấy thì nó có thể là ứng cho anh em một chén thì chén sau chắc chắn rồi nó sẽ không bao giờ nó đứng chén thứ hai cho anh em nhé 80 đến 90 phần trăm nó về xỉu Đó. đúng anh em thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu 2020 này nha bộ hồ tài xỉu 2020 này cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em đến cơ sở hoặc là anh em mua hàng anh em ờ, lên cơ sở hoặc là anh em gửi hàng về cho anh em thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em hoặc là gửi video cho anh em hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nhé Đấy, thì trên video này tôi không tiện nói ra anh em thông cảm Đấy, bây giờ đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đấy, 1, 2, 4 tiếp tục 70 đến 80 trăm đó là xỉu trên này 2, 3, 5 đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 70 đến 80 phần trăm nó sẽ là về xỉu thế này Đấy, 136 đúng không em tiếp tục anh em giữ xỉu cho anh em tiếp một chén nữa này 70 đến 80 phần trăm nó xỉu mở cho anh em này Đấy, 234 đúng không Đấy, thì à, bây giờ tôi không thích giữ xỉu nữa bây giờ tôi sẽ chuyển cái tài rồi sẽ giữ tài cho anh em 70 đến 80 phần trăm đó là tài chảy này mở cho anh em đó 236 đúng không anh em vừa đủ lên tài Đấy, tiếp tục sẽ giữ tài cho anh em đó 70 đến 80 phần trăm nó sẽ lên tài Đấy. 554 đúng không tiếp tục mở tài cho anh em này Đấy, 356 tiếp tục 70 đến 80 phần trăm là tài trên này Đấy, 156 tiếp tục giữ tài cho anh em nhé mở này đây thì cái chén này thì nó bị phạt thì nói chung là nó được 70 với 80 phần trăm thì anh em không thể tránh được những cái chén phạt nhé thì những cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em lên tài xuống xỉu nó rất là đơn giản thôi đấy chỉ cần một động tác nhỏ thôi là anh em có thể là lên tài chứng xỉu rồi Đấy, chén này 80 phần trăm lên tài đó 80 phần trăm lên tài tài bao tứ anh em nhé chú xỉu cho anh em này Đấy, 235 Đấy. đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà anh em nào mà sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì cái bộ hột này anh em ờ, sở hữu được cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm